chiều thế nói anh nghe rất mơ Anh bạn à Có thể bốn cua được không? Ở đủ má mày nấu chặt gì vậy? Anh cứ để cho tôi bốn cua một cái Để giảng hòa đi Thôi bây giờ xin lỗi nha Giảng ờ, hòa mày được Anh bạn à Mình có thể giảng hòa được không?